Alo Xin chào quý vị và khán giả thân mến Sau đây xin bày tỏ theo tâm trạng à, Mưa trong cuộc tình à, Mưa trong cuộc đời Cuộc đời anh thật vui sướng mỗi khi nhìn nàng Lòng thầm mong được ao ước sống trong cuộc tình dù hai ta cách phương dài hy vọng kia có một ngày mình gặp nhau đắm say biết đâu mình bên nhau lòng thầm mong thật vui sướng khi đọc thơ nàng Lòng thật vui được tương tác thá tim nồng say Kỷ niệm ấy không thể nào quên Tình yêu đó khắc trong tim mình Dù mai sau khó khăn Anh ước ao mình nắm tay người yêu ơi anh luôn khát khao trong lòng anh mỗi khi ngầm hình lòng đầm mong biết bao nhớ thương nghĩ về nhau dù mai sáng bao nhiêu khó khăn anh vẫn thương sướng vui khổ đau anh vẫn nhớ tha tim phút giây kỷ niệm này người yêu ơi mà sao có nhau khi gặp nhau tháng năm trong đời anh mới nhớ khát khao chúng ta được bên nhau lòng thầm mong bao nhiêu nhớ thương mong ngày kia có khi được gặp lòng buổi sương trong tim có khi hai ta gặp nhau